cái dự án ở đây là 350 hecta mà trong đây có khoảng hơn 30 hecta thì um, mình đang đứng ở cái vị trí này là cái cổng cổng phụ rồi, đây là, cổng phụ đây là cổng phụ là River Country One đây là cái phân khu đầu tiên phải không thì à, mình đang đứng ở cái đường cái len bên trong là nhà phố và biệt thự 10 nhân 20 dạ nhà phố đây và đây là biệt thự 10 nhân 20 và cái mặt ngoài của bên mình đó là à, shop house 7 x 18 thì bây giờ là em ờ, sẽ ờ, giới thiệu cho chị ờ, cái căn nhà phố trước sau đó mình đi shop house và mình đi một vài cái căn biệt thự à, và ừ, những cái lớp house ha thì đối với nhà phố ở đây là 7 x 17 thì mình có có xem bên trong cái loại hình này không? rồi, có 7 x 17 xem chứ. Dạ, đang có một căn ở đây rất là đẹp luôn Thì em sẽ dẫn cái lối thông thôi nó là nó đằng sau nó có ban công đằng sau đường chính là đường này dạ. dạ bên kia là shop house là mặt tiền đường chính còn bên này là mặt tiền của căn nhà phố ờ, thì nó chỉ à. có một mặt tiền thôi dạ. thì đối với shop house và nhà phố thì nó chỉ có một mặt tiền thôi nhưng mà phía sau nó có một cái à, gọi là những cái à, khoảng không á à, lúc thoát hiểm dạ. thì à, bây giờ em sẽ giới thiệu và thì làm một cái căn rất là đẹp cái căn này là kế căn góc thôi nhưng mà ừ, chủ nhà đang rất là cần bán và giá xuống và vị trí của cái căn nhà phố ở đây nó đẹp bởi vì là nếu mà dọc từ quận bảy đi xuống thì đây là những cái căn đầu sau này điện này nó có giải phóng đi không nhỉ? Hay dạ, là cứ để chắc anh, Chắc anh ở đây là đang hạ rồi. Dạ. À, không có bao giờ mà nhà đi đường lưới điện hết. Nên là sau này tất cả các đường nhà, dạ. ừ, tất cả đường lưới điện này sẽ là được là đúng và hiện tại là đã âm cái rồi. Thì bây giờ sẽ là loại hình ở đây thì à, là nhà thôn bên ngoài thành thị bên trong thôn à, nhưng mà rất là đẹp là ở chủ đầu tư nhà là dán đá nè rồi họ làm người ta xem cái tường lực và cửa gỗ bốn triệu là bốn triệu không không gì đó quên dạ một đẹp biệt là cái khoảng không phía sao của hai nhà nó làm rất là đẹp là không làm cái này ở dưới này thì bọn sắp hao này nó cũng còn lối mình lắm đây trước là sắp hao của nó làm này dạ đúng rồi trước đây là sắp hao của đây là nhà phố phía trước sắp hao thì nó cao hơn mình một tấm là nó ba tầng ác mã phòng thứ ba ở đây thì à, có thể là mình thiết kế một gian phòng thờ hoặc là phòng giúp viên, sân phơi và đây mà là một cái à, lối ban công nhỏ lối ban công nhỏ ha nhìn một cái view rất là đẹp toàn cảnh những cái à, biệt thự và house của Saigon ha rồi bây giờ mình sẽ tham quan cái